chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin video thi thể thường dân có phải do lính bắn tỉa hạ sát từ Reality Check và BBC Monitoring được đăng trên BBC News tiếng Việt. Đoạn video đã xuất hiện từ thành phố Mariupol của Ukraine cho thấy thi thể của hơn 20 thường dân nằm dọc theo một con đường chính – các video được đăng trên mạng xã hội trong những ngày gần đây xuất hiện khi Liên Hiệp Quốc xác nhận rằng đang điều tra hàng trăm cáo buộc giết hại dân thường trong cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Thành phố cảng phía nam Mariupol là nơi diễn ra nhiều tuần giao tranh dữ dội giữa các lực lượng Nga và Ukraine. Chúng tôi đã kiểm tra những video mới nhất này để tìm manh mối về những gì có thể đã xảy ra. Có bốn video cho thấy các thi thể nằm dọc theo một đoạn đường ở Mariupol. Trong một video chúng tôi đếm được 18 thi thể, tất cả mặc quần áo dân sự và không có một vũ khí nào nhìn thấy. Một thi thể nằm cạnh túi đồ mua sắm ở bến xe, một người khác bên cạnh một chiếc ô tô bị hư hỏng. Trong cả bốn video, chúng tôi đếm được tổng cộng 23 thi thể. Các đoạn video cũng cho thấy thiệt hại đối với các tòa nhà, dây cáp điện bị đánh sập và các mảnh vỡ trên đường. Thường dân cũng có thể được nhìn thấy đi ngang qua các thi thể. Các video đều được quay gần công trình gang thép Ilich ở phía bắc Mariupol. BBC đã xác nhận các địa điểm này. Các thi thể nằm dọc theo đại lộ Bonka cạnh nhà máy. BBC đã đối chiếu các tòa nhà, vạch kẻ đường, trạm dừng xe bus và các manh mối trực quan khác được thấy trong video với hình ảnh vệ tinh và chế độ xem đường phố trên mạng. Ví dụ một video một thi thể nằm trước cột đèn và một phần hàng rào kim loại, phía sau là bức tường trắng và một phần nhà máy Illich. Nó khớp với cùng một vị trí được nhìn thấy trên trang bản đồ Yandex. Ai đã quay video? Một video được quay bởi Patrick Lancaster, một cựu chiến binh, tình báo hải quân Mỹ, người đã đăng video về các khu vực do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine trên tài khoản xã hội của mình từ năm 2014. Ông Lancaster thường xuyên xuất hiện với tư cách khách mời trên kênh truyền hình nhà nước Nga cũng như trang web âm mưu Infowars của Mỹ. Một đoạn video khác được quay bởi nhà báo người Ý Vittorio Nicola Rangeloni. Ông Rangeloni sống ở vùng Donbass, miền đông Ukraine, bắt đầu đăng video về Mariupol vào cuối tháng 3. Video thứ 3 và thứ 4 được đăng tải bởi trang Anna News của Nga và Telegram ủng hộ Điện Kremlin Signal. BBC News đã tiếp cận cả ông Lancaster và ông Rangeloni để xin bình luận nhưng chúng tôi chưa nhận được phản hồi từ họ. Các video được quay khi nào? Không rõ video được quay khi nào. Tuy nhiên, chúng tôi thấy rằng báo cáo trực tuyến sớm nhất là bản tin của Anna News vào ngày 15 tháng 4. Lần xuất hiện sớm nhất của hai trong số các video còn lại lần lượt là ngày 18 tháng 4 và 19 tháng 4. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, các lực lượng Ukraine đã kiểm soát khu vực có video cho đến ngày 28 tháng 3. Họ cho biết các lực lượng Nga đã tuyên bố kiểm soát khu vực này vào ngày 7 tháng 4, nhưng cũng lưu ý rằng Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hàng trăm lính thủy đánh bộ Ukraine đã đầu hàng tại nhà máy Illich vào ngày 13 tháng 4. Chúng tôi đã yêu cầu công ty Massa của Mỹ cung cấp các hình ảnh vệ tinh của đại lộ Bonka vào tháng 3. Họ cung cấp một ảnh từ 11 tháng 4 nhưng không có thi thể nào được nhìn thấy rõ ràng trong đó. Họ đã chết trong hoàn cảnh nào? Một số người qua đường được phỏng vấn trong video nói họ được biết các nạn nhân đã bị giết bởi một tay súng bắn tỉa Ukraine nhắm vào những người đi qua đường. Trong đoạn video do Rangeloni quay, một người đàn ông nói tôi bị sốc, tôi bị sốc. Họ nói rằng một tay súng bắn tỉa đang ngồi ở đó. Một người đàn ông khác được nhà báo hỏi liệu có một tay súng bắn tỉa Ukraine hay không trả lời rằng người Ukraine đang ở trong nhà máy vào thời điểm đó. Tuy nhiên, không ai trong số họ nói rằng họ đã chứng kiến bất kỳ vụ giết người nào. BBC chưa thể xác minh tuyên bố của họ, nhưng đã liên hệ với chính quyền Ukraine và Nga để đưa ra bình luận. Trong đoạn video do ông Lancaster thực hiện, một người đàn ông được phỏng vấn cũng nhân cơ hội này lên tiếng tố cáo chính phủ Ukraine và ca ngợi Tổng thống Putin. Chúng tôi đã sử dụng phân tích nhận dạng khuôn mặt của những người được phỏng vấn trong video để xem liệu họ có xuất hiện trong các video khác trong cuộc xung đột nhưng không tìm thấy bất kỳ sự trùng khớp nào. Còn bằng chứng khác không? Chúng tôi đã cho một cựu lính bắn tỉa của quân đội xem các đoạn video và người này muốn giấu tên. Người này nói với chúng tôi những vết thương không phù hợp với những lần bắn tỉa. Anh ta nói rằng sẽ thấy nhiều máu hơn từ những phát súng bắn vào đầu khi nói đến một nạn nhân có dấu hiệu bị thương ở mắt. Chúng tôi cũng đã liên hệ với một số nhà nghiên cứu bệnh học, tiến sĩ Victor Wendt, một nhà tư vấn bệnh lý pháp y cho biết các thi thể nằm rải rác trên các con đường gần một nhà máy dường như đều chết trong cùng một khoảng thời gian. Hình ảnh chụp các thi thể mặc quần áo ở khoảng cách xa và không cho phép xác định chính xác nguyên nhân cái chết nhưng người ta nghi ngờ họ bị bắn có thể là vào đầu. Tiến sĩ Karl Wigren, một nhà nghiên cứu bệnh học pháp y, kết luận rằng các nạn nhân đã chết rất gần cùng một thời điểm, nhưng không thể chắc chắn về nguyên nhân cái chết. Ông này lưu ý rằng hầu như toàn bộ cơ thể đều thiếu máu và cho biết điều này và cộng thêm việc không có vết thương có thể nhìn thấy ở những người mặc quần áo đầy đủ, khiến tôi nghĩ rằng đây là kết quả của chấn thương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 Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Mỹ, Anh, Canada đứng dậy tẩy chay khi đại diện Nga phát biểu tại G20. Bài viết của Reuters được đăng trên VOA tiếng Việt. Quan chức tài chính hàng đầu của Anh, Mỹ và Canada đã bước ra khỏi phòng họp G20 ngày 20 tháng 4 khi đại diện của Nga phát biểu, Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak cho biết các quan chức Ukraine tham dự cũng bước ra khỏi cuộc họp của các quan chức tài chính hàng đầu 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới, theo một nguồn tin biết về cuộc họp. Trước đó, các đại diện của tôi cùng với những người đồng cấp Mỹ và Canada đã rời cuộc họp G20 hôm nay ở Washington khi các đại biểu Nga phát biểu. Bộ trưởng Tài chính Anh Sunak viết trên Twitter – Chúng tôi thống nhất trong việc lên án cuộc chiến của Nga tại Ukraine và sẽ thúc đẩy sự phối hợp quốc tế mạnh mẽ hơn để trừng phạt Nga. Thứ trưởng Tài chính Nga Timur Maximov trực tiếp tham dự cuộc họp trong khi Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga tham gia trực tuyến, một nguồn tin thứ hai cho hay. Bộ trưởng Ngân khố Mỹ Janet Yellen nói với những người tham dự rằng bà cực lực phản đối việc một quan chức cấp cao của Nga có mặt tại cuộc họp, hai nguồn tin cho Reuters hay. Một nguồn tin cho biết thêm rằng bà Yellen nói với những người tham dự là sẽ không có hoạt động kinh doanh như thường lệ đối với Nga trong nền kinh tế toàn cầu, phản ánh thông điệp của bà gửi Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawadi Indonesia đang đảm nhiệm vị trí chủ tịch G20 trong năm nay. Bà Yellen cùng Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey và Bộ trưởng Tài chính Canada Chrystia Freeland và những người khác đứng lên bước ra khỏi cuộc họp. Trong khi đó, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde thúc giục ông Maximov chuyển đến Moscow một thông điệp rõ ràng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine trong một những nguồn tin cho biết. Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương trong khối G20 gặp nhau bên lề hội nghị nửa năm một lần do Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới WB tổ chức tại Washington, trọng tâm là chiến tranh Ukraine, an ninh, lương thực và sự phục hồi đang tiến triển từ đại dịch virus corona. Bà Yellen có kế hoạch tẩy chay hai phiên họp G20 bàn về kiến trúc tài chính quốc tế và tài chính bền vững, một trong những nguồn tin cho biết, mặc dù các quan chức Bộ Ngân khố cho hay bà sẽ tham gia cuộc thảo luận về tác động của cuộc chiến Ukraine đối với nền kinh tế toàn cầu. Lãnh đạo tài chính từ một số quốc gia châu Âu có ý định nối gót bà Yellen để phản đối cuộc xâm lược của Nga – bà Freeland, Bộ trưởng Tài chính Canada gốc Ukraine, có kế hoạch tẩy chay bất kỳ phiên họp nào mà đại diện Nga phát biểu, một quan chức chính phủ Canada cho biết. Bà Freeland đồng thời là Phó Thủ tướng Canada cho hay bà đã bước ra khỏi phiên họp toàn thể G20 để phản đối sự tham dự của Nga các cuộc họp tuần này ở Washington nhằm hỗ trợ kinh tế thế giới và cuộc xâm lược bất hợp pháp của Nga tại Ukraine là mối đe dọa nghiêm trọng đối với kinh tế toàn cầu. Bà viết trên Twitter và nói thêm rằng Nga không nên tham dự. Những quan ngại Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Kristalina Georgieva và 20 tháng 4 công nhận đây là một thời điểm khó khăn đối với G20, một diễn đàn đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp cuộc chiến chống lại COVID và ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đến 2009. Nhưng bà khẳng định sự hợp tác thông qua diễn đàn sẽ tiếp tục. Bà Georgieva